apaina huyo masa, Jesure Ahí lo Jesús tinare, once ni yaure. Yudustiere yo apaño inajina, postoca ta yebuina hira masa. Ajina postoca masina ka masa. Postoca hiare masina, ya yoare du masina ka. Ajina kamaska yoarose hina mosimasa. Nire Jesús tinare, tuani yitigo atina once ni yitire. Sase panoku mascariro abrankiro panama hiturina hija. Aji nepaina ti kaamaskan hierjasa. Ajiku kaamaskan yuaro se hinamosi niku sehiro baro sane anihalimu. Ni sinituretina jesure. Tianichi tioro once ninetiro. masare nita niha. Hipitina nyaren yoina se ti ña yoare dumas Ahia tiña se tiputoro yuaro se gira. Ahi nahia kamaskan yuaro se hira tina. no se toputoro ya kura maskariro hipitia las yori pe hirukuerar. Ahiro painare dustiriro hierar. Tiwi maskariro se tomaskino se hipitia da yori pe postokanta tikura maskariro gira tiro. à hi na giữ khóa mắc cứ mắc cứ nó nhá này chỉ đủ chứ chúa đi na hi na bỏ to cả ta nhá này đủ đi na hi làm sao avra khi đó na mà là hi tu đây na mặc sao hi chứ mặc si ha à hi pana ta giờ giờ ua sẽ để thua đuôi ra ra mặc sao à hi na giữ để mà ha đuôi ra mặc sao giờ bực cứ giữ để to mắc si chứ chúa đi khi đi để giờ ha mặc sao này giờ giờ pa chứ ta mặc sao bực cứ mặc tin nó mặc sao này to được tiệt là chúa ra mặc sao khen. Nire Jesús Tinale. Abra kiro panopu mascariro sañechin kiro hiatia. Ajiro saf safkijierara. Nije tire tina. Tiene chi Jesús, Ose nije tire. Habrá panama nahina, toyoairo seta yoagua masa. Kuamaka yere postoka, toyauare, masana yeyaupa Upachenta. yere mahatuara masa. Abra kiro se ne anjoera Mesa pesquito yoa iroseta yoara mesa. Nire Jesús tinare. Tuani chitina once ni yitire. Wamoka de tema no ni napona hira hasa. Kiro tahira sabusku. Tiro tahira kwamaka. Nire tina. Tiani chi Jesús once ni yitire. Kwamasku mene maskairo hiku opure tai. hi hi na Ahina kwamasku mesa pesquito hichi yire kaibo mesa. Jemesiro terai jipinita. kwama kan towaros ka chentai opure. Do sea na je durus kuare tuera harimusa. Je ja uare tuona biuera ramusa. Ahi na tuoduera ramusa. Musa pukuse wahtino hira. Ahi na wahtino kama sere juadua ramusa. Ari ya pa wa mano pu tohidus ka chepu. Mi pukene tiro masare waharus kuriro hira. Tirore postokan durus kuamaniana. Ahiro tiro postokan ne durus kuerara. tira mano pure maño meta descariro hiatia. A hiro tiro a maño ruskuriro hiro maño ane yaura. Yuse musane postoka yauha. A ye yauchu yure tuera ramusa. Mu ñano yoariro hira yure ni masiera ramusa. Postoka musane ye yaupa chenta doxiana tuera harimusa. Kwamakan ponase toduruskuere tuora. Topona hiera na Todurus kuare thoduera ramasa. Nine Jesús tinare. Tuanichi thioa huyo masatiro leo senine. Mu Samaria maskaniro hira. Ahi kutuo masierariro matino to kototaliro hira mu. Saniri bostoka tira. Nine tina Jesure. Tianichi thioro once ni yetire Jesús. Thomas serariro mastina to kototaliro hira hajiu. je pekere nyo payoha. Masa se jere nyo payorar. Jere masa tiño payotire. Maskera haje. Je peke se masa na jere nyo payodustira. Tira pinita je hiatere no ano nyo masino ata nyo payodustira. Tuse jere ti kamera ribuiri puri dare riro hiro katiro. Posto kanta masa ni niha. j e d u t i a r e j o a r i r o hipite das choripe k w a m a kymene a hirukuroka. Nire j e s u tuanichi tioa once niretina. Nipu pinitare tio masien raliro, mastino tokotota liro mohichin sanoano m a s i h a Abran kiro j a l i a wa. k w a m a k e n j a r e j a u m e t e inakirikan j a l i a pitiawa. Ahiku j i d u t i a r e j o a r i r o hipite das choripe k w a m a kymene a hirukuroka niku. d o s e n i k u a n i h a l i m u sani chứ khi abra, ở ra dị tố đó tua hai đi mở tí đó khi đồ khoảng mắt cân gia để giấu mở tay nạc khi đi giá đi ảo ạ mở sẽ tí đó bà hi hà đi mở ani dur cú cứ mở ani bộ ro đồ hi ra ra ni ra tí nào tí ani chứ thiếu đồ hệ sư ông sẽ ni giấu nam mô này chứ chứ bác sĩ tua ro hi hà chứ ni cứ tua đồ hi ra bộ cả chứ chứ bực cứ sẽ tí đó tua ro hi ra ni na chứ đây စာကြိုင်ရခွာမကမဆာနေရတော့စေရပကုတီရမဆာစေရပကုရနဲ့မဆင်ရရဂျေစေတီရော်ရဲ့မဆင်ဟတီရော်ရဲ့မဆင်ရဟာနိကမဆာကျွားရစတာမညာဖာကြီးရတော့ဟေဘွာကြီးပတ်တော့ကတာတီရော်ရဲ့မဆင်ဟအာဟိကတော်တော်တရဲကျွားဟာအရိယပပယေတတော်ရဲ့မရညချက်ခိရောအဗရခိရောမဆင်တရအာမဆင်နောတီရော်ဝချက်တရနိရဟေဆု tuani chitina oseni y e t i r e Mu si cuenta kumani kuera sinika. Abraham kiro pano pumaskaniro hira. Mi pure tiro kirore mu do sello masimboari. Nire huyo masajesure. Postoka m a s a r e nita nija. Abra tojito pano yesa hi mutatu sati. Nire j e s u tinare. Tuani c h i t i o a tina se. Tane na tiro r e dos k a d o amare. Tian dos k a l d o pachita j e s u s se. Eh. ခွာမခွေဟီရီတော့ဒုတိဘီဟာဝါရဲ